Xin chào cả nhà thân yêu Xin chào cả nhà thân yêu Minh Thư trở lại trở lại với cả nhà với kênh Minh Bà Rồ Bình, Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương yeah, dạ, nay ờ, một cái chảo siêu to của Minh Thư sẽ xào dạ, bún xào nha cả nhà rất tuyệt vời ừ. đó Minh Thư sẽ xào bún xào nha cả nhà rất là ngon và tuyệt của mèo nha ok ok minh thư sẽ đảo nha cả nhà ờ, minh thư sẽ hốt tiếp nha cả nhà uhm, rất là ngon thứ hai nữa xuống ừ. để cho khỏi văng ra ngoài ờ, á rất là ngon cả nhà đen đen đen đen đen khỏi hát chưa luôn quá tuyệt của mình cả nhà thư đảo thư đảo rồi tay kia thư hốt nha tàn tàn tàn tàn đảo đây đã mạnh vô ngon rất ngon cả nhà làm rất là ngon cả nhà vô oh. ừ, đã bữa nay nguồn rất là tuyệt vời oh. ngon quá tôi làm bún xào rất là tuyệt nha cả nhà oh, nhìn hấp dẫn quá đi thôi tên tên tên tên tên tên à, bây giờ Nguyễn Thơ đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn nha đó, bây giờ Minh Thư sẽ trở lại nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn là nghe cả nhà kính yêu ơi nguyên liệu đã sẵn sàng chuẩn bị nha yeah. đủ thứ loại nguyên liệu nha để phục vụ cho sàn bún gạo nha đủ thứ nguyên liệu để chuẩn bị cho đủ thứ nguyên liệu nha đủ thứ nguyên liệu để chuẩn bị cho mạt bún nha cả nhà ơi rất là ngon căng căng căng căng hấp dẫn quá đi thôi nhìn rất là hấp dẫn đây đủ nguyên liệu nha mọi người ừ. tăng tăng tăng tăng tăng ừ, quá là hấp dẫn rất là ngon nha mọi người quá là hấp dẫn đi thôi tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng rồi bây giờ Minh Thư sẽ gấp bỏ qua mạc nha tăng tăng tăng tăng tăng tăng rồi gấp rất là ngon và bỏ qua mạc nha tôi sẽ làm rất là bài bản như quanh tám nha ok tăng tăng tăng tăng mạc đã lên rồi nha cả nhà tăng tăng tăng ừ, rất là ngon lành cành đào nha ừ, Thư đã làm lên một mạc rất là ok cả nhà à, chào cả nhà kính yêu nha rất là tuyệt vời tan tan tan tan tan tan thư gấp nha thư sẽ bỏ lên bỏ vào trước nè tan tan tan ồ thư giỏi nó bỏ trước ừ, thư này giỏi nha cả nhà rất là tỉ mỉ ti mi ti hấp dẫn quá xuống thấy đủ gấp bỏ vô ô oh, bây giờ thư sẽ bỏ thêm nguyên liệu nha cả nhà tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng rất tuyệt vời nha cả nhà hấp dẫn quá ô thư sẽ rải lên nha cả nhà rất là ngon ừ. quá ngon luôn đúng không tan tan tan tan căng căng căng đủ thứ đồ với cả nhà tôi sẽ bỏ đủ nguyên liệu lên tôi cầm lên tôi gấp khỏi vô căng căng căng căng rất là ngon mọi người quá cả nhà ơi mạt bún gạo của thư đã hoàn thành sắp sửa lên rồi nghe cả nhà quá hấp dẫn nha cả nhà à, nhìn ghiền quá đi thôi ok tươi sẽ rắc đậu nữa nha cả nhà nghe ừ. Ừ, quá tuyệt vời quá mê ly thơm ngon quá trời một mạc cả bún rất là hoành tráng rất là ngon và mê ly uhm. đăng, đăng, đăng, đăng, đăng, đăng. Wow đá bài binh bố trận xong xuôi nghe mọi người mệt bún gạo mẹ bún gạo siêu to của Minh Thư đã xong nha tan tan tan đã lên rồi nha hấp dẫn cực kỳ nha mọi người tan tan tan quá hấp dẫn luôn tan tan tan tan tan tan tan tan quá hấp dẫn nhìn mê ly hello thương mời cả nhà đến thưởng thức nha món mẹt nha mẹt à, mẹt à, mẹt bún gạo nha bún gạo thập cẩm nha mẹt bún gạo thập cẩm đủ loại nha cả nhà oh, rất là ngon cái mẹt rất là hấp dẫn đầy đủ không thiếu một món gì hết wow, tôm thịt trứng à, đậu rồi chả đủ thứ nha rất là ngon dạ. Dạ vâng nhìn thấy là xanh quá quá tuyệt vời không chia điểm nào được hết quá ngon nha mọi người rất ngon giá dạ, là ngon luôn mọi à. người ờ. mini ừ. Minh Thư xin mời cả nhà thưởng thức với Minh Thư với gia đình nha còn không thiếu mấy món gia vị là, là rau củ quả kèm theo nha rất là tuyệt vời sơ sơ nữa ừ, và các loại nước mắm thần thánh ừ. Ồ, chấm rất là tuyệt vời à, không chia vào đâu được hết rất ngon ok không bao giờ không để chờ đợi lâu nữa chúng ta vào thôi rồi gấp đây gấp đây, từ cái nhà nha ừ. bình thường sẽ có một cái đũa này đó nha rồi đó ăn thì đúng ăn còn không ăn thì chúng ta cuốn nha là cũng không quên được là một loại bánh tráng đó là bánh tráng đại lộc nha của quảng nôm nha tôi là gấp người của đà nẵng nha đây ai muốn thì vẫn đó không trắng nha đúng rồi muốn có thì bán tùy nha ok ừ. ăn thì bán ừ. ăn thì bán không nắm, sao nắm hết nắm lên. ừ. đỡ luống nha không sao để đó đi chút tính rồi rồi không sao hết rồi xin mời nha xin mời cả nhà đi con chén mời cả nhà nha rồi nổi gấp ăn đi bình thường mời chén đi ừ thưởng thức nha ok rất là ngon nha à. Rồi, em xin mời à, cho một miếng mắm siêu cay ngon ha rồi muốn miếng không ừ. đó ok xin mời mời cả nhà ăn dạ, từ nó phải gỡ nha cả nhà từ là thông minh ngoài lắm đó nha là thư làm cả nhà nhưng mà hôm qua thư mất bận công việc với cô giáo nên là phải order online cho cô giáo những bài tập bài viết này nọ đâm ra là thư không ờ, không làm cho các bạn và các anh chị các mọi người coi được nha thư ờ, sẽ ngày nay thư sẽ đi ờ, nhận sách giáo khoa của trường cũng như vở tập cũng như bút trang thiết bị học tập của vào lớp 1 nha đầu đầu năm lớp 1 để ờ, chuẩn sách giáo khoa mới của bộ dục đào tạo nha rồi xin mời chán nó xong mà Thư bốn bánh tráng rồi ăn luôn á ừ. ừ. giỏi gần đây tôi có thể gấp được nè ừ. Đúng không? Đúng rồi Rồi giỏi Thông minh già sáng suốt Đúng không? thấy chưa à, nó gọn nó chuẩn hơn múc cho thương một miếng nước mắm thần thánh ha đúng không đó thương tự xử ha Giờ ừ. Dạ, tôi ăn hết hết cái ăn cái bánh tráng là tôi ăn ừ. bún. Ừ. Nó quá đã lại cho vui. <laughs> mọi người ở các tỉnh xa hoặc là các tỉnh lân cận có thể khai giảng được mà thư ở đây thư khai giảng không được năm học mới cái hạt khai giảng trên online thôi ừ. Ừ, học đến trường vì đây là tâm dịch của bình dương với thành phố hồ chí minh rất là nhiều nên có gì sơ sót trong clip em cả nhà thông cảm nha chia sẻ nha ừ. Để làm. <clears throat> còn ngon rồi xin mời nha xin mời đại gia đình nha thưởng thức nha đều chấm tăng thánh này nó ngon à, có gì của tỏi nè ừ, dùng của tỏi lý sơn ừ, rất là ngon ừ. một ký nó ăn gần hết rồi cả nhà nhà ít ăn lắm ăn một ký nè còn hết tỏi lý sơn ừ, thành đúng mắm rất là tuyệt vời ừ. nhìn rất là mê đám đuối ừ. ngon cũng rất là hảo hạng nhìn đã uhm. quá tuyệt uhm. quá tuyệt đúng không ừ. biểu hiện coi nè ngon nhà có ba thành viên thì làm cũng nhanh dễ gọn ừ, cũng ừ, gọn trong mùa dịch thì có gì chúng ta dùng nấy cho nó vui không cầu kỳ nhưng mà à, nó ấm cúng gia đình à, có bà nội khỏe nè có minh thư nè có ba nè ổn định gia đình à, sức khỏe là tốt à, hạn chế ra ngoài à, theo ờ, năm k của bộ y tế đó, chúng ta sẽ à, phòng tránh dịch bệnh tốt hơn thôi lắp đũa đi hay sao được bóc cũng được không sao được kệ chứ ừ. làm cái gì cũng được mà ừ, đúng rồi để về cũng dễ cho nó dễ hơn đúng không ừ. đúng rồi rất là tuyệt vời rồi thêm cái chén à đũa đũa cái dùng đũa hay là bóc thôi bóc đi hạt phải dùng đũa làm rạ hạt ừ. đúng không ừ. À. bóc hay dùng rửa thì cũng à, được. dễ tính đúng không có lúc bóc có, ừ. lúc ờ, dùng đũa đúng rồi mời cả nhà nha ừ. mời cả nhà ăn ừ. sáu là bữa nay rồi ừ, vài bữa nữa là lớp chính thức thư được học online ví dụ như sở giáo dục đào tạo bình dương đề ra nha tôi đi học thêm nhưng mà không có thời gian mà dịch bệnh nên tôi không học thêm được tốt nhất là phải tự học đi cho nó trưởng thành hơn đúng không không ừ. cần phải học thêm ừ. cho nó tốt ba làm ớt đâu Dạ hả? Chấm này hả? Nó đâu có liên quan là ớt đâu, nó không có ớt, làm sao có ớt được Không có ớt, ừ. tay ừ. cầm gì tỏi là chấm cái tỏi ừ. nó chứ Thấy không? Một cái tỏi nó nồng như vậy, nó nồng mùi tỏi lý sơn thơm Ừ, thơm lắm ừ. ừ Hửi nó không biết thôi Ăn chấm chậm tật chết không biết ăn. Còn miếng nước hả? Uống nước hả? Lấy nước cho. Ừ. Ừ, bà xử liền á. Đúng không? Đó, cứ ăn uống bình thường. Thích ăn gì ăn thích uống gì. Phải không? Nhà chúng ta. Đúng không? Ừ. Có Minh Thư giỏi nhưng mà. <laughs> Quá trời đạo quá được. Quá trời luôn. Ừ. ăn uống. Thôi thôi thôi. Mình ăn uống gấp rồi cho nó vui. Ừ. quá mà ngọt ngon thơm bún ờ, gạo tơi xốp cộng bì tươi cộng bì tươi rất là ngon nhìn rất là hấp dẫn và mê ly bánh gạo đá giá trị ừ. ăn thấy gần ngon hơn ha ừ. tốt như gạo rau rồi luôn mọi người nào cam ớt trái ăn được rồi bây giờ nó ăn miếng ta nước tỏi bầm nhuyễn nè không nó đừng có dám ăn con nữa dám ăn lại đi quen rồi ừ dạ anh không ha thôi nhìn ra không quen rồi ừ. giờ ăn hơi hơi hơi nghiêng người cay chút khó chịu đó nhưng ừ. ừ, không sao nó chảy nó mát lại cũng người bệnh đó đúng không rồi ăn miếng tỏi vô là nó người bệnh ừ. Ừ ừ. rồi ừ, các loại ờ, bệnh ờ, cảm cúm rồi như khuyến cáo là ờ, virus nó cũng đỡ tấn công mình đúng không ừ. ừ. đó là tốt mít trung nè ừ, nó các loại rất là quý chứ phải không đâu tỏi lý sơn người ta làm loại những loại thuốc hay lắm tỏi đen tỏi đồ người ta kết hợp nó rất thành phần người ta có phơi luôn nha ừ. rất rất nhiều vậy người ta không rửa rằng là ừ. người ta sẽ khô ừ. đúng không ừ. cái này là muối ừ. lấy lấy chất lượng rất là ngon cả nhà người nào người nấy ừ. à, quán quýt ăn đó một gia đình ăn cúng vui vẻ muốn sức khỏe tốt là mình ăn gì thì ăn sức khỏe là trên hết không có gì bằng sức khỏe hết đúng không ừ. ừ sức khỏe là điều quý nhất ừ. nè ừ. nè cảm ơn mọi minh thơ ừ, thật sự phải là điều quý nhất không thể cái gì bằng được đúng không ừ. không ai có thể mua được sức khỏe chúng ta còn sức khỏe là còn quý nhất ha mốt ờ, thư hết bệnh lớn rồi thì có điều kiện là sư sẽ dẫn bà nội đi ờ, ăn hải sản ờ, bít tết nè ăn, ăn BBQ nè đúng không ăn rồi dẫn bà nội đi Đại Nam chơi nữa ừ. Đi công viên hả? Ừ. Ừ. Cô Sáu ừ, chưa đi Đại Nam hả? Ừ. Cô Sáu vô rủ cô Sáu đi Đại Nam ha, biết ha? Ừ. ơn cả nhà yêu nha đã đến với kênh Minh Baro Bình Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương nếu yêu thích kênh của à, Minh Baro Bình Dương hoặc là Minh Nguyễn sẽ đăng ký cho một lượt nha và sạc like cho một lần ăn bình thường đăng ký thành công chúng ta nhận video clip mới nhất hàng ngày nha và hoàn toàn phí hoặc qua số điện thoại à, sẽ đạt nha sẽ có người trả lời nha à. và sau đây clip video của Minh Thư đến đây cũng đã kết thúc rồi cứ ăn mọi người ăn vui vẻ nha ừ. và chúc mọi người và đại gia đình sức khỏe nha các cô các thầy các bạn nha sức khỏe và sớm vượt qua mùa dịch nha ừ, và hẹn lại clip sau nha e, còn bây giờ ekip chương trình và Minh Thư xin chào và hẹn gặp lại bye bye